Hello, xin chào quý vị và các bạn. À, bắt đầu từ tuần sau thì ngân hàng nhà nước bắt đầu có giảm lãi suất tái cấp vốn từ 6,5 xuống là 5,5%. Và đặc biệt là những lãi suất ngắn hạn bắt đầu có xu hướng giảm. Một tháng là giảm từ 1 đến 0,5%. À, và sẽ tác động như thế nào trong thời gian tới ạ? À? À, xin chào quý vị các bạn. À, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Quang Dũng. À, khi mà chúng ta thấy rằng là phần lớn mọi người đang nghe cái thông tin đó là trong thời gian tới, đặc biệt là tuần sau, mùng à, 3 tháng 4 là ngân hàng nhà nước bắt đầu giảm lãi suất điều hành là lãi suất tái cấp vốn và một số các lãi suất ngắn hạn khác. Và thị trường nó sẽ phản ứng ra sao? Thì bây giờ trước mắt là chúng ta cần phải gì ạ? Nhìn nhận xem là à, thực hư câu chuyện này như thế nào khi mà tác động đến ờ, thị trường chứng khoán và bất động sản thế thì đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại xem là gì ạ trước khi mà chúng ta phân tích về thị trường trước khi mà chúng ta gì ạ phân tích là tại sao mà ngân hàng nhà nước lại lại gì ạ giảm lãi suất tái cấp vốn thì ờ, trong thời gian vừa qua nếu anh chị em để ý một chút là các phương tiện thông tin đại chúng kể cả ngân hàng nhà nước thì có đưa ra một số thông tin như là gì ạ hiện tại là cái số vốn mà ờ, mà các ngân hàng cho vay thì đang bị ứ thừa dư thừa rất lớn đấy là một cái điều mà chúng ta thấy là vậy ư dư thừa như vậy với lãi suất cao mà không cho vay được thì cái việc đầu tiên là nó làm cho kinh tế chúng ta chỉ trệ và khi nó chỉ trệ như vậy thì chúng ta làm sao để, để ờ, khơi thông dòng chảy của ngân hàng làm sao để gì ạ làm cho cái ngân hàng có thể được, được gì ạ ờ, lưu thông được nhiều hơn và cách đơn giản nhất là gì ạ giảm lãi suất tái cấp vốn thì bây giờ chúng ta xem xem là nếu cái lãi suất tái cấp vốn tức là cái lãi suất mà ngân hàng nhà nước mà cho các ngân hàng thương mại vay à, ờ, băng ờ, ờ, ngân hàng thương mại thì họ sử dụng những cái tài sản mà họ à, cho vay để gì ạ à, họ <clears throat> họ làm cái cái tài sản à, thế chấp cho ngân hàng nhà nước à, tuy nhiên thì chúng ta cũng hiểu đơn giản đó là gì ạ à, không phải là ngân hàng nào cũng cũng có cái tài sản thế chấp nên cái việc mà gì ạ à, cái lãi suất này nó chỉ được hưởng lợi cho một số các ngân hàng thôi không phải tất cả các ngân hàng à, tại sao thì chúng ta biết là tại sao mà ngân hàng nhà nước lại giảm cái, cái lãi suất điều hành à, chúng ta đã nhìn thấy rằng là một cái nền kinh tế phát triển thì đầu tiên nó phải gì nó phải để một là CPI giảm đúng không thứ hai tỷ giá phải ổn định và thứ ba nữa là lãi, lãi suất phải đi ờ, xuống đi xuống để trong thời gian vừa qua thì chúng ta biết rằng là uh, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như là lãi suất chúng ta bị ảnh hưởng rất lớn bởi tỷ giá đúng không chúng ta thấy là năm 2022 thì tỷ giá tăng rất mạnh và gần như ngân hàng nhà nước không có cách nào khác là phải tăng lãi suất lên đấy là cái điều mà chúng ta thấy là diễn ra khá là mạnh trong năm 2022 à, tuy nhiên thì sang năm 2023 đặc biệt từ đầu năm đến bây giờ thì rõ ràng dù là Mỹ có tăng lãi suất à, có tăng lãi suất và trong thời gian tới thì cái lãi suất à, điều hành của Mỹ có lẽ là cũng à, còn rất dư địa ít ít thôi và sau đó có khả năng lại à, chuyển sang một dạng kích thích kinh tế tức là bắt đầu bơm tiền ra ở Việt Nam cũng tương tự như vậy ạ thế thì khi mà chúng ta biết rằng là lãi suất mà mà để giảm được thì đầu tiên phải tỷ giá phải ổn định á, à, nếu kiểu gì thì kiểu nếu mà tỷ giá tăng thì rõ ràng là ngân hàng nhà nước lại tiếp tục lại bắt đầu chính sách là hút tiền về và lãi suất có thể gia tăng lạm phát có thể lại tiếp tục tăng nhưng ở đây chúng ta biết là rõ ràng là dư địa tăng lãi suất của Mỹ là không còn nhiều nữa và thứ hai là trong thời gian vừa qua uh, chúng ta thấy là cái tỷ giá của Việt Nam nó đang có xuống giảm và tất tiếp tục xuống giảm trong thời gian tới nên việc giảm lãi suất điều hành uh, với của ngân hàng nhà nước đó là chuyện đương nhiên xảy ra uh, sớm muộn xảy ra cái yếu tố thứ hai nữa là chúng ta biết rằng là ờ, quý vừa rồi ấy, thì rõ ràng là uh, nếu anh chị em có đọc một số thông phương tiện thông tin đại chúng thì cái tăng trưởng GDP của chúng ta đúng không khá là thấp so mà thấp nhất so với rất nhiều năm vừa qua nên cái việc mà lúc này chúng ta cần phải làm sao để thúc đẩy kinh tế bằng cách thì ờ, đưa tiền ra lưu thông mà khi chúng ta quay trở lại thì chúng ta nhìn thấy là tiền thì có rất nhiều trong ngân hàng trong khi đó người dân thì không làm gì hết bắt đầu cứ đổ tiền vào để gửi tiết kiệm đổ tiền và gửi tiết kiệm nên cái dư địa của tiền thì tiếp tục rất là nhiều trong ngân hàng và trong đó thì không vay ra được nên mà cách nào để để gì ạ à? để giảm cái cái cái cái uh, dư địa cái vòng quay của ngân hàng uh, tăng mạnh hơn thì bắt buộc thì uh, ngân hàng nhà nước trước mắt là gì ạ à? giảm lãi suất điều hành uh, tuy nhiên có bị cái biện pháp nào nữa đó là gì ạ à? những cái lãi suất ngắn hạn chúng ta nhìn thấy lãi suất ngắn hạn như một tháng hoặc là 6 tháng trở lại thì bắt đầu cũng bắt đầu giảm khá mạnh trong thời gian tới nên cái việc mà người dân sẽ gì ạ à, để gửi vào ở ờ, ngân hàng trong thời gian tới thì cái lãi suất mà gửi đầu vào vào gửi bắt đầu xuống giảm và đây cũng là một cái tiền lệ để giúp cho gì ạ à, cái lãi suất đầu ra tức là cho vay các doanh nghiệp bắt đầu có xu hướng to lên câu hỏi đặt ra là gì ạ nếu mà giả sử nếu mà lãi suất mà chúng ta à, điều hành có xu hướng giảm thì liệu nhá liệu mà chúng ta thấy trong thời gian tới là à, rõ ràng ngân hàng đường lừa hưởng lợi hay là à, doanh nghiệp hưởng lợi ngay chưa về cơ bản thì doanh nghiệp khoảng một thời gian rất dài nữa mới hưởng lợi bởi vì sau khi mà lãi suất mà tái cấp vốn giảm thì chúng ta cũng thấy là các ngân hàng ngân hàng nào mà gì ạ có nhiều tài sản mà đi vay được của ngân hàng nhà nước thì những ngân hàng lấy được hưởng lợi còn những ngân hàng mà gì ạ vẫn khó khăn mà không có tài sản thì rõ ràng là cũng không hưởng lợi bởi vì chúng ta biết rằng là hiện tại thì cái lãi suất chúng ta gọi là lãi suất uh, liên ngân hàng vẫn đang ở mức gì ạ à, tức là nó vẫn đi ngang tức là nó vẫn ở mức cao và nếu trường hợp như vậy thì các ngân hàng khác rất khó để bị, bị ảnh hưởng từ điều này để chúng ta hiểu đơn giản này dù phân tích kỹ thuật hay là phân tích cơ bản thì chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta cần để mình nhìn ra cái nguyên nhân để sau này nếu ngày mai thị trường tăng mạnh à, tăng rất mạnh thì chúng ta cần để xem là à, thực thư chuyện à, tình hình như nào để trước khi chúng ta phân tích vào cái điều này thì ở đây cũng có một cái số tổng kết như này để các bạn có thể hiểu rõ rằng này thị trường chứng khoán thì bao giờ cũng đi trước gì ạ à? bao giờ cũng đi trước về kinh tế vĩ mô đấy là về cơ bản như vậy thế bây giờ chúng ta nhìn về góc độ nào đó thì bây giờ nhá đây là rất là đang tính một cách là khách quan để tí nữa chúng ta xem là nếu ngày mai nó có phản ứng theo khách quan hay là phản ứng theo chủ quan để chúng ta biết là như nào để chúng ta đầu tư thay vì là chúng ta đang kỳ vọng hay là phương tiện thông tin đại chúng thì trong thời gian vừa qua thì họ có rất nhiều các phương tiện thông tin đại chúng nói cho chúng ta nghe vẻ thời điểm này là đầu tư cổ phiếu đầu tư cô vàng đầu tư vào bitcoin các kiểu và dẫn đến chúng ta gì không hiểu rõ về à, thực hư nó như nào và chúng dẫn và chúng ta mua bán một cách nhỉ à, nó không chuyên nghiệp dẫn đến bị thua lỗ và Ờ, ngày càng thua lỗ nhiều hơn nên Dũng mong rằng là các bạn hiểu đơn giản là việc thời điểm này dù là lãi suất điều hành có xuống giảm và chỉ có một vài các ngân hàng à, có gì ạ cái chúng ta gọi là có cái tài sản lớn có thể thế chấp được thì hưởng lợi thôi đặc biệt là ngân hàng lớn còn phần lớn các ngân hàng là vẫn chưa được hưởng lợi đấy chúng ta nhìn này bước một là chúng ta nhìn thấy điều điều này là một điều thứ hai là chúng ta nhìn thấy là dù nó giảm thì trong thời gian tới nếu nó có tăng thì nó chỉ mang tính chất là gì ạ sóng thông tin rồi ạ bởi vì lãi suất thì nó vẫn chưa giảm và thứ hai nữa là gì ạ các doanh nghiệp thì cũng cần phải có thời gian đúng không để gì ạ sau một thời gian thì lãi suất đầu vào giảm điều hành giảm thì bắt đầu dần dần nó uh, ngân hàng nhà nước hoặc là các ngân hàng thương mại mới bắt đầu đưa ra cái lãi suất đầu ra có xu hướng gì ạ giảm dần tuy nhiên thì khi lãi suất điều hành giảm thì vòng quay bắt đầu có dấu hiệu bắt đầu quay nhanh hơn và đây nó cũng làm cho gì ạ các ngân hàng lớn đặc biệt là cái vòng quay của ngân hàng quay càng nhanh thì tài sản bắt đầu càng mở rộng và đấy chính là lý do những ngân hàng nào đó mà có cái lãi có cái tài sản lớn cũng đây là một cái cơ hội để gì ạ có thể gia tăng lợi nhuận và cũng là cái tiềm năng để trong ngày mai chẳng hạn thế thì những cái ngân hàng mà chúng ta có chúng ta là có những cái uh, biến động mạnh thì đấy là những cái ngân hàng mà chúng ta thấy là đây là cái điều kiện để chúng ta có thể nhìn trước ạ đây là cái sóng là sóng này sóng thông tin nhé các bạn nhá là sóng mẹ mang tính chất là để tạo ra cái ờ, phản hồi thôi còn thực tế như nào thì chúng ta cần phải xem xét xem ngày mai như nào đấy là cái cái đầu tiên các bạn à, lưu ý điều này tránh tình trạng là chúng ta à, nhìn nhận một góc nó không khách quan cái điều thứ hai là chúng ta biết rằng là sau khi mà kinh tế phát triển này bắt đầu ngân các doanh nghiệp bắt đầu làm ăn tốt lên thì bắt đầu người ta có dư tiền dòng tiền bắt đầu vào chứng khoán mạnh sau khi dòng tiền vào chứng khoán tăng mạnh thì sau đó nó mới chuyển sang bất động sản chứ không thể là bất động sản tăng trước được nha bất động sản không bao giờ tăng trước chứng khoán được nên chúng ta thấy rằng là chúng ta có kỳ vọng đến mấy thì bao giờ dòng tiền nó phải vào doanh nghiệp và người ta kỳ vọng là cái sự phát triển của doanh nghiệp mạnh thì dòng tiền đầu cơ bắt đầu người ta mới mua vào đúng không bắt đầu mua vào và bắt đầu nó người ta mới nắm giữ cổ phiếu và các doanh nghiệp người ta cũng thấy rằng là cổ phiếu họ tốt à, các nhà ờ, tạo lập họ thấy là những cổ phiếu tiềm năng mà thời điểm này họ bắt đầu thu gom và tích lũy cổ phiếu và chúng ta bắt đầu mới tạo ra một quá trình gọi là kinh doanh cổ phiếu tất cả cổ phiếu nó đều mang tính đầu cơ các bạn lưu ý là mọi cổ phiếu nó mang tính đầu cơ thời điểm mà gì ạ thời điểm này là thời điểm mà cổ phiếu số lượng cổ phiếu rất nhiều nên cái việc mà tích lũy thực thu gom nó là chuyện cần thiết nếu cổ phiếu đó đạt được cái tiêu chí đó là đạt được cái xu hướng lại tăng trưởng trong thời gian tới nên ở đây chúng ta lưu ý một điều đó là gì ạ trong phiên tuần sau nếu trong trường hợp thị trường cần phải có gì ạ giữa thông tin các bạn nhá thông tin và kỹ thuật nó phải tạo ra sự phản hồi nha nếu thông tin và kỹ thuật tạo ra sự phản hồi thì lúc này nó mới gì ạ nó mới cho chúng ta được rằng gì ạ cổ phiếu của chúng ta nó có lên đấy không để chúng ta không phải mất thời gian nữa thì bây giờ chúng ta quay trở lại đó là gì ạ vậy thông tin tốt như vậy thì trong ngày mai thì chúng ta cần phải lưu ý điều gì ạ các bạn nhá lưu ý điều gì để trước khi chúng ta đầu tư chúng ta sẽ rõ hơn ạ Ok ạ. Xin chào bạn à. Các bạn đã tham gia chương trình của Dũng. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại. Cảm ơn bạn. À, thế thì đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại về cái góc độ thị trường. Bây giờ chúng ta gọi là sóng thông tin. Mọi thứ thì nó sẽ phản ánh trước hay phản ánh sau. Nếu trong trường hợp cái thông tin đưa ra tích cực nha, chúng ta gọi là tích cực thì cái điều đầu tiên nhé các bạn nhìn đầu tiên này đây là Dũng sẽ phân tích cho các bạn để các bạn hiểu rõ bây giờ trong trường hợp như này là thị trường tăng cổ phiếu tăng mọi thứ tăng thì chúng ta nhìn đầu tiên là gì ạ nếu tăng khối lượng lớn đây chúng ta cũng tăng khối lượng lớn là một khối lượng rất quan trọng bởi vì những cái vùng kẹt này này là vùng kẹt mà người ta đã bị kẹt rất lớn ở trước đây rồi nên nếu mà vượt qua cái vùng này là một cái điều đầu tiên là chúng ta cần phải gì ạ cần phải có cái sự xác nhận với khối lượng lớn đã để cần phải hấp thụ toàn bộ những nhà đầu tư bị kẹt ở đây nên nếu sóng thông tin này mà là thông tin nó vượt qua kỳ vọng Dũng lưu ý các bạn này trong một xu hướng tăng nha nếu mà cái thông tin tích cực mà nó lại khối lượng lại lớn hơn cái sự tích cực đó thì điều là điều tuyệt vời còn nếu trong trường hợp này à, đây là cái sóng đi ngang này nếu mà thông tin đấy tích cực nhưng nó tăng nó không có khối lượng nha tăng không có khối lượng thì đây nó chỉ là sóng hồi thôi nên chúng ta mua vào chúng ta vẫn có thể bị ảnh hưởng nên không phải là gì cả cứ có thông tin là chúng ta mua một cách bừa bãi mà chúng ta xem là phản ứng của thị trường phản ứng của giá phản ứng của khối lượng phản ứng của đồng thuận sẽ diễn ra như nào vậy đầu tiên chúng ta sẽ xem là nếu cái sóng này diễn ra thì cái ngành nào được hưởng lợi đầu tiên cái nhóm ngành nào hưởng lợi đầu tiên các bạn thấy không ạ nếu bây giờ cái việc mà thị trường tăng mạnh như này thì cái việc đầu tiên là gì ạ cái nhóm nào được hưởng lợi đầu tiên chúng ta phải phân tích đã đây đây là chúng ta đang giả thiết nhé các bạn nhá ngành nào hưởng lợi đầu tiên rõ ràng là các ngân hàng nhà nước là các ngân hàng lớn mà chúng ta biết là có nhiều tài sản thì sẽ là những ngân hàng được hưởng lợi đầu tiên bởi vì họ dùng cái gì ạ tài sản của họ để thế chấp cho cái ngân hàng nhà nước để đi vay với số gì ạ với với số lãi suất rất là thấp nên đây là chúng ta thấy là rõ ràng là họ hưởng lợi nên khi mà họ hưởng lợi thì họ đi cho vay họ cho vay bên ngoài thì rõ ràng là gì ạ? cái lãi suất nó sẽ thấp hơn rất nhiều nên cái đấy là cái cái mà chúng ta thấy là họ cạnh tranh rất là gì ạ? họ sẽ cạnh tranh vượt trội so với những ngân hàng khác bây giờ chúng ta quay trở lại bên chúng ta xem rằng là bây giờ chúng ta không thể nào nghĩ được mà chúng ta phải xem rằng là vậy ngày mai nếu chẳng hạn như là cổ phiếu như là Vietcombank Vietcombank là một ngân hàng lớn mà Dũng tin chắc là cũng được hưởng lợi trong cái việc mà giảm lãi suất điều hành như này bởi vì khi mà giảm lãi suất điều hành như này thì rõ ràng là ngân hàng đặc biệt là ngân hàng lớn nó sẽ được hưởng lợi rồi vậy cái điều kiện đầu tiên là gì ạ à? chúng ta có thể thấy là những cái thông tin mà sau khi rũ bỏ và kéo lên này thì thông thường là gì ạ à? về cơ bản là người ta đã biết thông tin này trước rồi chứ không phải tự nhiên ngày mai mới có đâu các thông tin này có rồi bây giờ chúng ta biết rằng là hiện tại cổ phiếu này sau khi hồi dòng tiền cũng chưa phải lớn lắm nhưng sau quá trình chúng ta là test lại cái SMA 50 đúng không SMA 50 đây là SMA 50 thì trong trường hợp như thế này các bạn nhé trong trường hợp như này thì các bạn có thể tham gia vào nếu mà ngày mai cổ phiếu cắt lên khối lượng lớn nhà cắt lên cắt cái SMA 50 này khối lượng lớn thì Dũng gọi là cái điểm mua sớm đầu tiên các bạn là học về mua sớm rồi các bạn sẽ biết là đây điểm mua sớm đầu tiên bởi vì khi mà cổ phiếu bị gãy cái đường SMA 50 này nó đã bị bán tháo à bán tháo rất là mạnh và sau đó gì ạ lần thứ hai nó gãy khối lượng thấp và trong trường hợp nó kéo lên thì nếu trường hợp kéo lên thì các bạn biết rằng là nó sẽ gặp một cái cản lớn nữa nhưng ít nhất là chúng ta đã có một nhịp mua đầu tiên nhịp mua đầu tiên ví dụ bạn đầu tư giả sử như là bạn có một tỷ đi ạ cách mà các bạn đầu tư như này để các bạn trong cái ờ, nhịp này các bạn đầu tư à, Dũng sẽ nói sơ qua về cách để các bạn đầu tư nó an toàn thời điểm này bạn cần phải tạo ra sự an toàn an toàn nhất chứ không phải là gì ạ mới bạn cứ bảo là côn mơ margin phun mơ margin dạ, các thứ thì gì ạ thì biết ngay là sớm muộn cũng cháy tài khoản tại vì sử dụng cái ngôn từ như vậy là cháy tài khoản Dũng không không nói ý định ai nhưng có một số cái ngôn từ như vậy là sẽ cháy tài khoản bởi vì những ngôn từ đấy nó làm cho chúng ta kích động nên ở đây chúng ta thấy là đầu tiên chúng ta chia giảm bốn cổ phiếu đi ạ một tỷ chúng ta chia là bốn cổ phiếu các bạn Dũng ví dụ nhá thì giả sử như là bây giờ bạn có 250 triệu cổ phiếu bạn đồng ý không ạ 250 triệu cổ phiếu bạn đầu tư vào cổ phiếu này thì đầu tiên bạn sẽ đầu tư một nửa vào cổ phiếu này vào nếu giả sử có sự xác nhận này bạn đầu tư một nửa đầu tư một nửa thế trong trường hợp bạn mua ở đây ví dụ là các bạn mua ở đây thì câu chuyện đây là gì ạ nếu cổ phiếu này không may bị lỗ 10 phần trăm nhá không may bị lỗ 10 phần trăm thì trong trường hợp lỗ 10 phần trăm nó xuống tít thế này là cái việc mà nó rất là, là sâu rất là sâu rồi thì lúc này chúng ta có thể bán hết và tổng tài sản chúng ta lỗ thì nó chỉ cả à, ở ờ, hơn một phải bao nhiêu phần trăm đấy ạ nó hơn một phần trăm chút đấy thì ở đây chúng ta thấy là tổng tài sản 1 tỷ và lỗ hơn một phần trăm thì quá thấp và chúng ta thấy là an toàn đấy là trường hợp xấu nhất nhưng tuy nhiên là cái khả năng phá vỡ như này là thấp bởi vì nếu chúng ta mua đây và trường hợp thứ hai nó test lại kiểm tra lại à, và nó không bị nó không bị gì, vi phạm gì cả và sau đó nó bắt đầu xác nhận thì các bạn mua nốt số đó tức là bạn sẽ mua đầy đủ 250 triệu và lúc này cái việc mà gì ạ bạn đầu tư nó an toàn bởi vì nó lên đây nó phải test lại đấy, đấy là góc độ như vậy nên cái việc cái phiên này phiên tăng này nó phải tạo ra phiên tăng mạnh vậy Dũng đã nói cái, cái, cái câu chuyện này cách để các bạn đầu tư như thế này các bạn đã đã hiểu chưa ạ nếu anh chị em nào hiểu được cái cái cái cách mà Dũng đang làm như này đó là cái cách mà Dũng ứng dụng trong quá trình đầu tư và các bạn nhớ là này trong cái chiến lược đầu tư lúc này thì trong một dòng dẫn dắt các bạn nhá giả sử như cổ phiếu này nó có gì ạ à? dòng ngân hàng dẫn dắt thì bạn chỉ tập trung ít nhất gì ạ à? à, tập trung nhiều nhất là hai cổ phiếu đấy ạ à. nhiều nhất hai cổ phiếu à, sử như ngân hàng nó có khoảng độ hơn 10 cổ phiếu chẳng hạn đấy thì bạn không được phép đầu tư quá ba cổ phiếu chúng ta chỉ đầu tư hai cổ phiếu và đầu tư gì ạ à? những cái cổ phiếu nào là cổ phiếu mạnh nhất nha cổ phiếu nào là cổ phiếu mạnh nhất chứ không phải là cổ phiếu mà chúng ta thích cổ phiếu thích nó không lên đâu à. cổ phiếu là cổ phiếu dẫn đầu cổ phiếu nó lại bước vào một chu kỳ tăng cổ phiếu mà các bạn biết rằng là đang tốt và Dũng thấy rằng là một vài cổ phiếu trong thời đợt này nó đang có dấu hiệu dẫn đầu và một số các cụ bạn à, Dũng biết rằng là một số các bạn đã biết rồi nhưng quan trọng là gì ạ nó là cổ phiếu gì ạ là một phân khúc trung hạn phân khúc chung thôi à, các bạn à, lưu ý là phân khúc chung à, Dũng có một số cái bí mật để các bạn đấy cái thứ hai là cổ phiếu này đang tích lũy ở giai đoạn hai cái thứ ba là cổ phiếu này đang siết chặt cái thứ tư là cổ phiếu này đang có nền giá rất là tốt thì tất cả cái điều này nếu các bạn nào đã học của DVD rồi các bạn sẽ thấy là đầu tư những cổ phiếu như vậy tỷ lệ thành công nó vượt trội so với cổ phiếu khác Dũng sẽ phân tích một vài cổ phiếu để các bạn có thể thấy được là, là cái việc mà đầu tư theo cái cách của DVD nó sẽ an toàn và việc mà bạn bị thua lỗ cực kỳ thấp à, Dũng lấy một cái cổ phiếu thứ hai đó là gì ạ cổ phiếu giả sử như của BIDV cổ phiếu này cũng là một ngân hàng lớn à, chúng ta nhìn thấy là có trong quá trình test lại rất nhiều lần ở đây đấy và đây là cái quá trình squat squat tức là kéo lên rất nhiều lần như vậy nếu trong trường hợp chúng ta nhìn trên biểu đồ tuần này là cổ phiếu này nó đang khá là lỏng thế thì trong trường hợp nếu giả sử cổ phiếu này bứt phá đi lên khối lượng lớn chẳng hạn đấy khối lượng lớn nhá Dũng đang nói là khối lượng rất lớn ấy tại vì nó phải vượt qua cái này nó phải vượt qua cái này và nó phải rất lớn để đảm bảo cho cái việc mà cái xu hướng nó nó mang tính chắc chắn nếu các bạn nhìn thấy là cổ phiếu này đang ở giai đoạn hai tất cả những siêu cổ phiếu nó phải nằm dặn hai chứ không thể nào dặn một rồi thế thì bây giờ câu chuyện là nếu bứt phá đi này thì thông thường á, nó sẽ xảy ra kịch bản như này các bạn nha đây là Dũng nói kịch bản nhưng bạn vẫn phải mua mua khoảng một nửa chẳng hạn như bây giờ bạn có 250 triệu tiếp bạn mua cổ phiếu này thì đầu tiên là bạn sẽ mua nhịp này bạn nhá mua nhịp này đầu tiên là các độ đầu tiên là các bạn mua nhịp này cái nhịp đầu tiên là bạn sẽ mua đây là góc độ như vậy thế thì bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là cái cổ phiếu này đang biến động lớn thì nó lên ngay không ạ về cơ bản nếu nó biến động mạnh như này trên cái nền này nó không lên ngay à, nó không lên ngay nhưng bạn cứ tiếp tục nếu xác nhận bạn mua đi ạ đấy thì chúng ta đang tìm cách để chúng ta giả sử các bạn mua ở đây tại vì một cổ phiếu mà gì ạ à? thế thì trong trường hợp bạn mua ở đây thì gì ạ là bạn sẽ chỉ à? một ngày bạn chỉ dùng được hai cổ phiếu thôi mua nốt hai cổ phiếu còn hai cổ phiếu thì thôi tại vì bạn không thể là một ngày mua quá 50 phần trăm nếu chưa có lỗ chưa có lãi Đấy, nếu chưa có lãi thì bạn sẽ không mua và bạn tiếp tục để 50 phần trăm tại vì nếu trong trường hợp bạn mua như vậy có thể khả năng mỗi cổ phiếu giảm 10 phần trăm bạn mất rất nhiều quan trọng là chúng ta có gì ạ có lãi và chúng ta sẽ lấy lãi để gì ạ để bảo hiểm cho cái phần mà nếu không may bị lỗ và bạn đầu tư như này không bao giờ bị lỗ cả và cái việc mà bạn đầu tư nó thành công rất là lớn bởi vì chúng ta lựa chọn cổ phiếu dẫn đầu lựa chọn cái thời điểm mua tốt nhất Dũng đang nói á, nếu mà khối lượng lớn vậy câu chuyện đây là nếu khối lượng lớn nhá khối lượng lớn thế thì câu chuyện đấy là gì ạ à? cổ phiếu cổ phiếu này nó biến động mạnh đây cổ phiếu biến động mạnh thế thì cái câu chuyện là gì ạ à? nếu bạn mua nửa thì trong trường hợp nó lên đây à? đấy lên đây thường thì biến động ở phía trên này bắt đầu nó có biến động thì bạn sẽ bán một bán một nửa đấy ạ tại vì sao nó bán một nửa bởi vì trong trường hợp cổ phiếu về đến đây bạn không không lỗ à, kiểu gì nó cũng về đây đâu bạn không lỗ và sau đó thì à, nó quay trở lại bạn mua lại à, Dũng ờ, đây là cái phần mà nếu các bạn nào học cái cái cái cái cách đầu tư các bạn thấy không nó sẽ gì ạ à? ví dụ lấy một ví dụ như cổ phiếu như này để các bạn có thể nhìn thấy cái kịch bản nó sẽ như thế này mà chúng ta thấy là chúng ta luôn luôn tạo ra một cái vị thế tốt để chúng ta bảo hiểm cho cái phần mà chúng ta mua à, đây là một cái vị thế để các bạn nhìn thấy ạ đây là một vị thế ạ nếu mà nó lên này nó giảm thì chúng ta có thể một vị thế này hoặc vị thế rõ ràng hơn này đây các bạn có thể nhìn thấy với vị thế rõ ràng hơn bình thường bạn mua ở đây sau đó nó lên ạ à, nó lỏng thì bạn có thể bán một nửa và sau đó nó về đây kiểu gì nó cũng về Đấy, về và việc mà gì ạ à, nếu nó không vi phạm thì bạn gì ạ à, tiếp tục nắm giữ và bạn mua quay trở lại mua ở đây à, đây là cái cách mà các bạn mua nó luôn luôn cho một cái độ an toàn và các bạn thấy rằng là gần như là chúng ta đã biết một số các kịch bản nó xảy ra bởi vì nó dao động lớn này nó vượt đỉnh này đây là vượt đỉnh này nó lên nó dao động lớn nó không lên ngay đâu ạ nó cần phải gì ạ tích lũy thêm cổ phiếu bởi vì lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ rất nhiều ở đây nên họ cần tích lũy thêm thì cổ phiếu này cũng tương tự như vậy để các bạn có thể nhìn ra à, nhìn ra cái chiến lược mà chúng ta đầu tư và những cái cổ phiếu như vậy các bạn nhìn lại đây nó cũng giống như vậy à. khi nó lên này ngắn quá thì nó phải rũ bỏ và chúng ta quay trở lại mua à, nó ngắn quá tức cái nền nó ngắn quá nó không lên được không ạ và nó sẽ rũ bỏ nhưng quan trọng là gì ạ với cái nền này thì chúng ta còn nếu nền dài như này chúng ta không mua ở đây đây chúng ta điểm mua mua ở đây chúng ta mua sớm thì trong trường hợp chúng ta bán một phần đây thì chúng ta mới nắm giữ được một cái gì ạ một cái vị thế này để chúng ta mua lại thì sao còn nếu chúng ta không có vị thế này chúng ta bán một nửa thì chúng ta gì ạ phần sau này chúng ta sẽ không quan tâm cổ phiếu và chúng ta sẽ gì ạ sẽ bỏ qua cổ phiếu này và sau khi cổ phiếu này thì chúng ta thấy có những điểm mua sớm mua mua chính và tiếp tục đi lên ạ à. sau đi lên này thì chúng ta thấy là cổ phiếu đã có những cái đợt rũ bỏ nếu biến động mạnh chúng ta bán đi bán đi và quay trở lại mua lại đây và sau khi kết thúc chu kỳ là mới kết thúc ạ à. thì đấy là một cái cách mà chúng ta đầu tư thì trên cái vị thế này đây là vùng đỉnh biến động mạnh đỉnh năm hai tuần cổ phiếu tích lũy trên đỉnh năm hai tuần thì chúng ta cần phải gì ạ cho nó vào tầm ngắm một cách gì ạ rất là rõ ràng chúng ta sẽ quay trở lại một vài cổ phiếu khác để các bạn có thể nhìn đấy tại vì không có nhiều thời gian để phân tích nhưng các bạn đã nhìn thấy Dũng đưa làm hai nhóm nhóm thứ hai là nhóm gì ạ cổ phiếu yếu hơn thị trường bạn nhá cổ phiếu yếu hơn thị trường vậy cổ phiếu này gọi là yếu hơn thị trường bởi vì cổ phiếu dù là MB nhưng rõ ràng là lên đây những cái nền như này là nó không khỏe Thế trong trường hợp nó có vượt qua đỉnh, đây các bạn nhá, đây là tất cả chúng ta đều mắc một cái lỗi này là lỗi lớn. Bởi vì chúng ta đang dựa vào thông tin, các bạn nhớ nha. Các bạn dựa vào thông tin để các bạn mua cổ phiếu thì rõ ràng khi mà thông tin nó tăng, nó làm cho cổ phiếu có thể tăng trần. Nha, cổ phiếu tăng trần. Và bạn thấy rằng là đây là cơ hội nhưng tất cả chúng ta đều bị thua thiệt ở chỗ đó gì ạ? Những cái biến động lớn như này nó là chúng ta hiểu đơn giản là cái nhà đầu tư đang bị kẹt ở đây đang bị kẹt ở đây rất là nhiều nên khi mà có thông tin ra như thế này mà nó có lên nha nó có lên thì nó chỉ là kéo cố tình kéo lên để rũ các nhà đầu tư ở đây bán ra thôi ạ à. nếu nhà đầu tư không bán ra phần lớn họ không bán ra thì quá trình rũ bỏ lần này là quá trình khiến họ bán ra nếu quá trình bán ra mạnh thì lúc này họ sẽ tiếp tục tích lũy nữa còn nếu mà không bán ra mạnh thì lúc này họ sẽ thấy là lượng cung cầu ở đây đã cạn kiệt rồi thì lúc họ nó kéo lên nên bạn thấy là đầu tư chứng khoán là một nghệ thuật chứ không phải là muốn thích cổ phiếu là được đâu ạ à. nên mỗi một cái chiến lược thì đây là chúng ta đang gọi là tích cực tích cực là khối lượng lớn rất lớn giá tăng mạnh nhưng rõ ràng là lớn giá tăng mạnh thì về cơ bản là cái xác suất để lên rất là thấp rồi nên việc mà chúng ta lựa chọn cổ phiếu này là đi lên thì chúng ta nên lựa lựa chọn không ạ các bạn hiểu không ạ nếu anh chị em nắm rõ được điều này thì có thể comment là nắm rõ để cho Dũng biết rằng là nếu anh chị em nắm nắm rõ hiểu được cái bản chất này tức là khi mình lựa chọn một cổ phiếu so với thị trường chung thì đang yếu hơn thị trường chung đi ngang và nó đi ngang vậy nếu chúng ta thấy ở dòng tiền cổ phiếu này rõ ràng là phía trên là cản lớn dù là chúng ta thấy trần nha thì nó cũng rất khó đi ngay được nha dù giả sử đây Dũng đang nói là kịch bản tốt nhất là trần thì nó vẫn cần phải kiểm tra một lần nữa nên cái việc mà gì ạ đây là kịch bản cực kỳ tốt còn kịch bản xấu nó lên đến đây tí và sau đó nó không được bao nhiêu nó dậy nên nếu lựa chọn cổ phiếu là chúng ta sẽ gì ạ à? cần phải lựa chọn là cổ phiếu mạnh dẫn dắt thị trường nên ở đây chúng ta cần phải có một cái kịch bản rõ cho mỗi trường hợp ngày mai khi các bạn vào thị trường tại vì cái thông tin như này nhiều nhiều người cứ thấy thông tin là mua vào một cách bừa bãi và chúng ta hiểu đơn giản là mỗi một chu kỳ này thị trường có khoảng 2 đến 3 cổ phiếu cùng là ngành các ạ, nó khỏe hơn nó mạnh hơn thị trường các bạn nên việc lựa chọn sai cổ phiếu là đã gì ạ à? đã không có thể thành công được và thậm chí là bị thua lỗ vì T4 T3 về thậm chí T2 rưỡi về là bị thua lỗ rồi vì lúc này nó không an toàn chúng ta nên cái việc đầu tiên là chúng ta cần phải lựa chọn cùng là ngành thì những cái cổ phiếu đang yếu hơn thị trường hạn thế vì đây là những cổ phiếu đang yếu hơn thị trường dù là cổ phiếu là có tăng thì những cái vùng cản này đấy. tại sao các bạn để ý này khối lượng lớn này mà giá không tăng hoặc các bạn nhìn nhá các bạn đây là cách đơn giản lắm học cái này đơn giản lắm nếu các bạn nhìn thấy đỉnh thứ nhất này khối lượng lớn này đỉnh thứ hai khối lượng lớn mà giá không tăng nó sẽ yếu đỉnh thứ ba khối lượng nhỏ hơn mà giá không tăng khối lượng yếu đỉnh thứ ba khối lượng gì ạ à? rất là nhỏ nhỏ hơn nữa mà nó cũng không vượt ra đỉnh nó yếu nên cái việc mà để nó vượt qua cái này à, vượt để vượt qua cái này thì chúng ta cũng thấy rằng là nó cần rất nhiều cái đỉnh này và việc mà đi lên nó cần phải gì ạ à? kiểm tra lại tại vì những người này người ta bị thua lỗ này nó phải bán ra và chúng ta sẽ gì ạ à? thấy rằng là lựa chọn những cổ phiếu nó không an toàn Đấy, cùng là cổ phiếu hay là cổ phiếu này các bạn nhìn đấy nhá đây là cổ phiếu Dũng đưa cho bạn một vài cổ phiếu để các bạn nhìn này về cổ phiếu này ngày mai tăng mạnh bạn mua không ví dụ thế câu chuyện là nếu cổ phiếu này tăng mạnh bạn mua không thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy một cái, cái điều mà chúng ta lưu ý này khi một cổ phiếu mà nó tạo ra giả sử đây chúng ta gọi là tạo ra một cái nền nền gọi là là nền mua sớm thì cái nền mua sớm này cứ cho là 18 đấy 17 17 một cổ phiếu từ 17 lên 21 tức là khoảng hơn 20 phần trăm thì thực tế là cổ phiếu mua khoảng mỗi cái nền này lên khoảng 20 25 phần trăm thì nó không có nhiều dư địa nữa nên dù nó lên chăng nữa thì cái dữ liệu của nó không còn nhiều các bạn nhìn thấy tất cả cái chu kỳ của nó trừ khi bắt đầu chu kỳ chạy nước rút thì mỗi một chu kỳ mỗi một đoạn nó đấy, giả sử cái này nó chạy rất là gì ạ nó dài nó chạy rất dài tích lũy rất dài và phải sau quá trình rũ bỏ để mới lên và sau khi lên một nhịp khoảng bao nhiêu phần trăm đấy khoảng 15 phần trăm nó tiếp tục lên và lên đến nhịp lớn này bắt đầu biến động mạnh đấy, biến động mạnh và nó sẽ điều chỉnh đấy, điều chỉnh mà nếu chúng ta không ấy thì nó điều chỉnh rất mạnh và chúng ta sẽ thì sẽ có thể mất toàn bộ lợi nhuận chúng ta nên khi mà cổ phiếu mà tạo ra biến động mạnh thì ở trong cái nhịp này đây cái nếu mà bắt đầu nhịp này đến đây biến động mạnh nó có thể phiên tăng mạnh nhưng nó biến động mạnh thì chúng ta thấy là nó cần thời gian tích lũy rất nhiều nha thế thì đấy là chúng ta nhìn thấy là ờ, không phải là cứ thấy nó tăng trần là hay là tăng mạnh chúng ta mua đây là Dũng đang đưa ra một cái kịch bản rất tích cực để chúng ta nhìn thấy là cứ không phải cứ tăng cứ tích cực là mua một cách bừa bãi bởi vì rõ ràng là gì ạ à? nó không phải là cổ phiếu nào cũng tăng liên tục ngay có thể được một phiên vì thông tin này các bạn nhớ là trong một chung sideways thì cái thông tin này chúng ta phải kiểm định bằng gì ạ à? khối lượng và giá đầu tiên là kiểm định khối lượng và giá nếu mà khối lượng và giá không đủ tăng mạnh thì chúng ta thấy là rõ ràng cái thông tin này nó gì ạ à? nó chỉ là một cách gì ạ à? bình thường thôi tại vì cái thông tin này là nó liên quan đến gì ạ phản ứng của nhà đầu tư cái điều thứ hai nữa là gì ạ khi cái thông tin đưa ra thì nhà đầu tư hãy gì ạ đợi khoảng độ 2 đến 3 tuần để xem là sau khi đó quá trình tích lũy như nào thì lúc đấy chúng ta lựa chọn cổ phiếu tốt nhất thì đấy là cái cách đầu tiên là cái cách mà an toàn cho nhà đầu tư còn cái cách mà các bạn muốn là gì ạ nó phá vỡ cái sự an toàn hơn tức là học một cách nó nó có độ thận trọng hơn à cái mà chúng ta là rủi mang tính chất là là là nó nó nó dũng nghĩ là không phải rủi ro hơn nó có thể là à, tham gia luôn thì các bạn cần phải rõ rằng là nếu trong nhịp này cổ phiếu nào là cổ phiếu mạnh nhất cổ phiếu nào là cổ phiếu chắc chắn nhất thì các bạn thấy rằng là thực ra cũng không mạo hiểm đâu tại vì chúng ta hiểu đơn giản là nếu sự xác nhận xác nhận chúng ta nhìn thấy các dãy ngân hàng xác nhận có những cổ phiếu nó xấu nhất thì nó về bao nhiêu hạn này xấu nhất hạn lên một cổ phiếu mà nó xấu nhất nó nó đang giá khoảng độ 15 chẳng thế nó xấu nhất nó về 14 hay 15 rưỡi còn trong trường hợp nó tăng thì nó tăng khoảng độ gì ạ hai mươi phần trăm 25 phần trăm tức là mất thì nó mất khoảng độ ờ, uh, 6 đến 7 phần trăm và tăng được 25 phần trăm tức là ở đây góc độ là trong trường hợp nó bị phá vỡ thì nó rất rất khó để phá vỡ từ 14 xuống 13 Dũng lấy một ví dụ như vậy để các bạn thấy rằng là uh, việc lựa chọn nó cần một cái động thái đó là cần phải lựa chọn kế hoạch trước thế bây giờ chúng ta sẽ đến một cái nhóm cổ phiếu thứ hai tại vì một hôm thì không phân tích được hết đâu ạ để các bạn nhìn đấy thì sau khi mà chúng ta nhìn đấy thị trường mà nó tạo ra thì cái phản ứng của cái nhóm thứ hai nó sẽ phải xảy ra các thông tin tích cực nó phản ứng thứ hai xảy ra đố các bạn là anh chị em anh chị em phải comment nếu trong hợp nó phản ứng nhóm cổ phiếu thứ hai là nhóm nào chúng sẽ phân tích nhóm thứ hai và một vài cổ phiếu để các bạn nhìn rõ tại vì khi mà chúng ta nhìn thấy nhóm thứ hai thông thường nhé các bạn sẽ nhìn thấy đó là nhóm gì ạ chứng khoán Đấy, các bạn nhìn này nhóm chứng khoán chúng ta sẽ tìm ra cổ phiếu đầu tiên là cổ phiếu đầu ngành chứng khoán đây là nhóm chứng khoán à, chúng ta biết rằng nhóm chứng khoán này đang tích lũy lên câu, câu chuyện đây này nếu cổ phiếu này tăng chúng ta gọi là tăng thì các bạn nào học của DVD rồi các bạn đều biết những cái quá trình đỉnh này bữa nay chúng ta biết là đỉnh này khối lượng lớn này đỉnh này cũng khối lượng lớn thì trong trường hợp nó phải vượt đỉnh Đấy. khi nó vượt đỉnh này về cơ bản những cái cổ phiếu như này không bao giờ có thể rất khó có thể tăng ngay Dũng lấy một ví dụ để các bạn có thể hiểu đơn giản này nhá đây các bạn hiểu rõ cái chiến lược như này không thì lại dính đòn đây là một cổ phiếu được tích lũy trong khoảng thời gian nếu một cái cổ phiếu mà tăng vượt đỉnh có thể được hai phiên tại vì cái phía trên này kẹt rất lớn này thì cổ phiếu này bao giờ cũng rũ lên sẽ gãy hết ạ à. nó phải test lại tất cả cái đỉnh này Đó, tất cả cái cái vùng cái đỉnh cũ này chúng ta gọi là cái vùng hỗ trợ khi nó kiểm tra cái vùng hỗ trợ này xong ạ thì lúc này các bạn có thể mua ở đây và mua thêm ở đây thì cái việc mà quay trở lại khi một cổ phiếu đã test hết rũ bỏ hết nhà đầu tư cá nhân rồi thì việc bạn mua xong nó sẽ tăng hai ba mươi phần trăm nó an toàn hơn bạn có thể mua ở đây mua sớm sau đó thì bạn bán một nửa đây để cho nó rũ bỏ đấy là cái cách như vậy các bạn hiểu không ạ thì đây đây là cái mà chúng ta thấy có thể trong trường hợp nó có kịch bản trước đó là gì ạ à, nó vâng, như vậy à, chúng ta sẽ thấy một vài cổ phiếu như VND xem nào thử xem là thì nó có tương tự như vậy không? chúng ta nhìn thấy chúng ta phải nhìn thấy để chúng biết rằng là nó nếu nó vượt nó tăng mạnh nó cũng không an toàn khối lượng hai khối lượng tức là cái vùng treo lơ lửng này rất lớn đây là các bạn nhé đây là cách để các bạn học về VSA các bạn nhìn này các bạn sẽ thấy rằng là các bạn thấy được luôn ạ à. một là khối lượng treo lơ lửng lớn đây cái đỉnh này. cái thứ hai là cái vùng này cái vùng mà trước khi nếu bứt phá bứt phá là nó không cạn kiệt không cạn kiệt nên cái việc mà nó không cạn kiệt như này gì dù nó tăng dù nó tăng thì nó cũng không an toàn rồi nha, dù nó tăng nó cũng không an toàn đấy đây là Dũng đang cho chúng ta bạn nào mới vào thì cũng ờ, xem lại nhé thì Dũng nói lại cho các bạn để các bạn hiểu rõ để khi chúng ta đầu tư để tránh trường hợp là thông tin chúng ta mua một cách bừa bãi à, cái đầu tiên là gì ạ Dũng nhắc lại một chút để các bạn nào vào sau các bạn ạ tức là bây giờ chúng ta biết là ngân hàng nhà nước điều hành giảm lãi suất điều hành giảm lãi suất điều điều hành thì bắt đầu các ngân hàng khác đặc biệt các ngân hàng thương mại có tài sản đi vay ngân hàng nhà nước với giá lãi suất rẻ hơn và khi lãi suất rẻ hơn thì người ta sẽ gì ạ sẽ cho vay ra cái lãi suất vay ra sẽ gì ạ sẽ hạ xuống và à, bản thân là gì ạ các doanh nghiệp người ta có gì ạ xu hướng mà đi vay nhiều hơn và nó làm cho ngân hàng có thể là gì ạ bắt đầu lưu thông được và đấy là cái tạo ra lợi nhuận ngân hàng tạo ra cái sự khơi thông dòng chảy của nền kinh tế đấy là góc độ mà chúng ta nhìn nhận đơn giản thôi nhưng thực hư thì nó lại không phải như vậy đâu đây là những cái thông tin đầu tiên tức là cái, cái giai đoạn là nó là chúng ta lại đưa ra những cái chính sách để bắt đầu gì ạ à, gỡ tháo gỡ một phần cho các doanh nghiệp và tháo gỡ gì ạ cái dòng chảy cho gì ạ cho cho nền kinh tế thôi còn thực tế là gì ạ để tạo ra lợi nhuận để tạo ra doanh thu thì rõ ràng gì ạ nó còn rất lâu nó mới có cái điều này và đây nó chỉ là một cái tâm lý và trong đầu tư chứng khoán thì cái giai đoạn đầu nó là giai đoạn gì ạ sóng và sóng tâm lý sóng tâm lý này nó đủ mạnh hay là không mạnh thì chúng ta chưa biết được nhưng rõ ràng là ngày mai chúng ta sẽ gì ạ dù là sóng này mạnh hay yếu chúng ta phải quan sát được giá của khối lượng và xem là cái dòng dẫn đầu nó như nào và sau khi chúng ta phân tích dòng dẫn đầu thì chúng ta thấy là không phải cổ phiếu nào cứ thấy là dòng dòng dẫn đầu tăng mạnh bởi vì nó đang không cái quá trình tích lũy nó chưa đủ đây là quá trình tích lũy nó chưa đủ nên chưa đủ đến không lên được nên việc mà nó tăng thì chúng ta cũng không nên đeo bám và chúng ta chỉ lựa chọn một vài cổ phiếu đạt tiêu chuẩn thôi ạ chúng ta lấy một cục vài cổ phiếu khác là HCM xem nào để xem là nó là tiêu chuẩn không ạ HCM HCM HCM vậy HCM thì rõ ràng đây cũng là lặp các bạn nhớ này trong đầu tư chứng khoán mà những cái vùng này nó biến động quá lỏng nó không lên được nhưng ở đây bí mật cho các bạn một cái điều này HCM so với nhóm cổ phiếu khác nó đang khỏe hơn bởi vì nó đã đang nằm trên cái đường gì ạ xu hướng tăng rồi tuy nhiên thì những cái vùng này là vùng đang biến động mạnh Đấy, đang biến động mạnh nên dù là giá cổ phiếu này nó tăng thì rõ ràng thì ạ chúng ta đợi sóng của cái quá trình này đi lên trước đợi sóng đi ạ đợi mỗi nhịp này hết đi sau điều chỉnh chúng ta mua sau thì lúc này các bạn nhìn thấy là chắc các chu kỳ trước ạ, những cái sóng mà nó có thông tin đó sóng thông tin nó tăng rất mạnh sau đó tích lũy mà nó phải test lại các bạn nhớ này. đấy dù nó vượt qua đỉnh này đấy chúng ta nhìn nó cũng vượt qua đỉnh vượt qua đỉnh nhá nó không đi được dù nó vượt test lại các bạn có thể thấy rằng là nó sẽ lặp đi lặp lại tại vì quá trình tích lũy nó cần thêm thời gian MBS đi BS MBS chúng ta thấy là cái cổ phiếu này trước khi lên này nó phải test lại cơ mà nó, đấy tái lũy là mới lên thì bây giờ chúng ta xem là nó cũng vậy nhưng mà MBS thì theo quan điểm cá nhân của Dũng thì nó đang tốt hơn các bạn nha nhìn thì rõ ràng nó đang tốt hơn vì có dòng tiền dòng tiền lớn hơn và dòng tiền này đang có xu hướng vượt qua đỉnh vậy khi mà dòng tiền này vượt qua đỉnh thì theo cá nhân của Dũng thì bao giờ chúng ta đợi nhịp sau để cho nó chắc chắn nhịp sau để chắc chắn và trong thời điều kiện này thì các bạn nhớ là này những cái cổ phiếu được chia tách được gì ạ à, tăng quy mô quá lớn như năm 2021 như là VND hoặc là cổ phiếu SSI thì cái dư địa tăng của nó sẽ không cao các bạn lựa chọn những cổ phiếu nào phân khúc ngân phân khúc và chứng khoán thế nào ở phân khúc thấp và có tiềm năng phát triển mạnh thì đấy là những cái cổ phiếu bạn quan tâm theo dõi tại vì giai đoạn này là giai đoạn đang tích lũy nên cái việc mà gì ạ à, để khuyến nghị các bạn mua thì rõ ràng là Dũng thấy nó nó nó chưa đủ cái điểm mua à, chưa đủ điểm mua chúng ta nhớ là chưa đủ điểm mưa nhé các bạn nhớ là chưa đủ điểm mưa. nên cái rõ ràng là để thị trường nó xác nhận một cái kênh xu hướng thì dòng chứng khoán nó mới ổn định giả sử như này các bạn có thể hiểu đơn giản là nếu chúng bạn các bạn nhìn thấy chỉ số vn index này đây ạ thì các bạn thấy là đây là quá trình sideways và quá trình sideways này cái dòng chứng khoán rất khó để tăng bởi vì rõ ràng là cái xu hướng của thị trường nó không làm cho tự doanh tăng nó không làm cho dòng tiền vào tăng nó không làm cho gì ạ, vay được nhiều hơn nhưng trừ khi bắt đầu nó bước vào xu hướng tăng Đấy, xu tăng thì lúc này chúng ta nhìn thấy là các cổ phiếu chứng khoán sẽ đi, đi nhanh hơn và nó sẽ ổn định hơn bắt đầu nó bước vào tăng còn trước đó thì nó không thể tăng được đấy là góc nhìn của dũng ạ đấy thì chúng ta nhìn thấy là để chúng ta biết rằng nó biến động biến động lớn phải rũ bỏ biến động hoặc nó lên nó có nè còn trong trường hợp như này thì chúng ta thấy rằng chúng ta nhìn một vài dòng hay là chúng ta có một vài cổ phiếu khác chúng ta thấy rằng là nó vượt đỉnh một cái cổ phiếu nữa chắc là Dũng sẽ nhắc lại một cổ phiếu nữa trong cái buổi nay tại vì sẽ có một vài cổ phiếu giả sử như hôm trước các bạn nhìn lại đây là cái góc độ như thế nếu bạn nào học của DVD các bạn sẽ biết à, giả sử đây một cái cổ phiếu cán B hạn hệ nếu bạn mua ở đây hoặc mua phiên này cổ phiếu này biến động mạnh bạn bán một nửa nếu rút bỏ SAM rồi kéo lên bạn có thể mua lại nha kéo lên mạnh khối lượng lớn mạnh bạn mua lại gọi là mua sớm lý do tại sao những cổ phiếu này chúng ta chưa gì ạ tại vì cái nền giá nó chưa ổn định cái điều thứ hai là gì ạ các cổ phiếu mà chúng ta gọi là cổ phiếu đầu tư công trong giai đoạn vừa giai đoạn vừa qua nó chỉ là sóng thông tin thôi ạ à. à, tất cả quá trình tăng nó chỉ mang tính là sóng thông tin và khi sóng thông tin này nó được xác nhận khi mà kết quả kinh doanh sẽ được ra và phản ứng vào nó còn nếu mà gì ạ sóng thông tin này mà kết quả kinh doanh trong quý 1 mà nó không có phản ứng thì những cái cổ phiếu này nó sẽ không đi được ra nên các bạn thấy là đây là sóng thông tin sóng kỳ vọng giai đoạn đầu sóng kỳ vọng và bởi bây giờ chúng ta cũng thấy là giai đoạn này là sóng kỳ vọng nên sóng kỳ vọng nó hết chu kỳ sóng kỳ vọng thì bạn đầu tư dài hạn là bạn mất tiền trừ khi nó có kết quả kinh doanh xác nhận nên không thể nào gì ạ chúng ta chưa biết kết quả kinh doanh thậm thậm chí là kết quả kinh doanh quý 4 của gì ạ KSB thấp thậm chí là xấu thì chúng ta không thể nói rằng là dù nó tăng rất mạnh như này không thể nói là tốt được mà chúng ta có điểm mua thì chúng ta mua này Đấy, cổ phiếu mà sau khi biến động thì chúng có điểm mua chúng ta mua sau khi điểm mua này thì chúng ta thấy là thường những cổ phiếu như là cổ phiếu rất tốt các bạn nha Dũng nói là thường những cổ phiếu này cổ phiếu tốt thì trong cái chiến lược mà Dũng đầu tư gì à, thì chúng ta đang thấy rằng là rõ ràng gì ạ à, nếu cổ phiếu này mà nó phải gì ạ à, một là gì ạ nó rút bỏ về này khối lượng cạn kiệt thì các bạn mua trong một cái xu hướng như này nó hồi như này vượt qua tất cả những nhà đầu tư bị kẹt ở đây kẹt ở đây kẹt ở đây và một số người đã tham gia kẹt đây thì lúc này các bạn thấy đầu tư an toàn hơn nhá đầu tư an toàn hơn còn bây giờ chúng ta thấy rằng là những cái mục tức là đây là cách mà dũng đầu tư này khi mình mua ở đây lên phía trên này là biến động mạnh tăng nó không khối lượng Đấy, tăng không khối lượng thì mình bán luôn chứ không đợi cắt lót mình bán đâu đây là cái nếu bạn nào học cái khóa vô địch thì các bạn thấy là khi mình mua cổ phiếu mình sẽ thấy là một nó phải tăng ngay hai là nó không tăng ngay thì trong thời gian một thời gian ngắn mà gì ạ à, nó biến động mạnh thì bán luôn ạ bán có thể lãi được 5 ờ, phần trăm 10 phần trăm bán hoặc là một hai phần trăm bán bởi vì nó nó không đáp ứng được cái tiêu chí không đáp ứng tiêu chí thì mình bán ngay Đấy. còn bình thường đáp ứng tiêu chí như này là nó tăng phải tăng ngay Đấy. Đấy là cái, cái cái cái cái quá trình đáp ứng tiêu chí này. nó tăng này mua nó tăng phải tăng ngay Đấy. mua nó tăng nó phải tăng ngay nó có ít khi nó bị gãy xuống và nó tăng nó phải tăng ngay thế đấy là cách mà mua mua để mua điểm mua tăng nó phải tăng ngay thì sau khi mua đây đây là cái cách mà dũng mua Đấy, điểm mua là điểm mua này Đấy, nếu có điều chỉnh thì gì ạ nó cũng không điều chỉnh mạnh khối lượng không lớn và đây mua lại đấy cách chúng ta mua thế thì ờ, đấy là thế thì trước khi ờ, kết thúc phần này thì Dũng sẽ đưa cho các bạn một cái cổ phiếu cổ phiếu này là cổ phiếu CTR xu hướng của nó thì vẫn đang là xu hướng giảm nha vẫn là xu hướng hồi đó nếu mà nói về tổng thể đây xu hướng hồi thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn đến là cái cổ phiếu này thì cái nền kinh tế chúng ta hồi phục và bây chúng ta gọi là nó liên quan đến công trình ừ. Viettel nó liên quan đến các công trình xây dựng và à, đây cũng là một cổ phiếu nó liên quan đến đầu tư công tại vì nó xây dựng rất nhiều các công trình về gì ạ về về về về về ngành điện à, cái điều đầu tiên là chúng ta nhìn thấy là đầu tiên chúng ta trong cái đầu tiên là gì ạ cái chất xúc tác ở đây là đó gì ạ à? cái à, các trạm biến biến áp à, các trạm 5G à, tới đây sẽ gì ạ bắt đầu ờ, sẽ được triển khai rất là rộng trên cả nước và chúng ta cũng có xu hướng là đưa 5G vào gì ạ để ờ, thay thế cái bốn mạng 4G à, thứ hai chúng ta nhìn đấy vậy chúng ta đưa như vậy liệu cái cổ phiếu này tăng hay không đấy tức là cái cái mà chúng ta nói và cái mà thực tế nó như nào thì chúng ta phải xem là cái mà nhà đầu tư bây quan tâm nhất và tìm hiểu rõ ràng nhất lúc này các bạn biết là gì không ạ không phải là các bạn đọc cái báo cáo tài chính mà các bạn hãy xem xem là gì à? kế hoạch kinh doanh của các cổ phiếu này năm nay như nào chẳng hạn bây giờ bạn bảo là mua cái thế giới di động mà kế hoạch năm nay thì giảm một nửa so với năm 2022 à, à, chẳng hạn thế à 21 chẳng hạn thế thì các bạn tại sao các bạn mua 22 tại sao các bạn mua hay là chúng ta thấy là nhiều cổ phiếu kết quả kinh doanh hoặc là cái cái um, chúng ta là cái kế hoạch kinh doanh giảm một nửa tức là cái bản thân hội đồng quản trị đã có xu hướng giảm rồi đã có được xu hướng gì ạ à? là giảm cái cái cái cái, cái à, uh, kế hoạch rồi thì cái việc mà chúng ta thấy là cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh thu sẽ rất khó để để có thể tạo ra cái đột biến cái thứ hai là ngòi nổ ngòi nổ hay chất xúc tác để tạo ra cái sự đột biến đấy là gì vậy nếu mà chúng ta thấy là cái ngòi nổ là gì ạ là đầu tư công ngòi nổ là gì ạ à, các trạm biến áp à, các trạm à, cứ là trạm phát phát sóng tiếp tục gia tăng và có quy mô tới thì rõ ràng là chúng ta nhìn thấy đấy và cái quan trọng nữa là chúng ta nhìn với kết quả kinh doanh nó có gì ạ phù hợp hay không sau khi chúng ta nhìn kết quả kinh doanh thì chúng bắt đầu chúng ta xem dòng tiền đấy bắt đầu chúng ta xem dòng tiền thì bắt đầu chúng ta thấy là bình thường nhá đây là cái public rồi các bạn này bình thường thì các bạn đây là một cái dạng mua sớm nhưng mình mua sớm này nó vẫn chưa lên được các bạn chúng ta mua một cái vị thế này, mua vị thế và cái vị thế này đang gặp cái cản này và khối lượng đây rất lớn này đây khối lượng lớn tức là bắt đầu bị cản để bán ra và cái vị thế này thường thì các bạn thấy là sau khi vị thế này test lại kiểm tra lại phải kiểm tra cái lũy phí lúc đó xác nhận như này thì đây là cái mà các bạn lưu ý nhá nó tạo ra sự đột biến và những cái cổ phiếu này nó sẽ mang tính chất tăng trưởng rất mạnh bởi vì lúc này tất cả các xu hướng bắt đầu vượt qua Đấy, tức là sau khi những cái đường này xu hướng bắt đầu vượt qua và đây chính là gì ạ? cái mấu chốt của một cái cổ phiếu đầu tư và sau khi nó lên đến à, vượt qua đây thì cái mốc 70 là một cái cản rất lớn và nó phải tích lũy xong khoảng gì ạ tương ứng khoảng 3 đến 5 tuần trở lên thường nó nó phải nó nhiều hơn 5 tuần tuổi 13 tuần trở lên lúc đấy lên nên cái việc sóng này này nếu có sóng này thì từ 50 60 ạ à, lên mới 70 nó không được nhiều nhưng rõ ràng là chúng ta được cái sóng đầu tiên nhưng ở đây chúng ta thấy là chúng ta dự đoán trước được nó chưa lên được dù là kết quả kinh doanh dù là lợi nhuận dù là mọi thứ bởi vì đây mới là cái đoạn đầu tiên của chu kỳ cái cổ phiếu này năm ngoái Dung có đã gì ạ à? đã đã có mua ở đây nếu các bạn nào để ý năm ngoái Dũng đã uh, trong lúc thị trường đang đi xuống nhá các bạn ra quê này rất ít người thì mua đây và sau đó thì biến động lớn thoát ra và cũng được một khoản lợi nhuận khá lớn ở cái cổ phiếu này và cái, cái đoạn này public nhá đoạn này cũng public cho rất nhiều các bạn nhưng đoạn này các bạn thấy là dù là Dũng có public thì các bạn thấy rằng là không phải ai mua được bởi vì một là chúng ta phải hiểu cổ phiếu hai chúng ta phải có kế hoạch ba là gì ạ chúng ta phải nắm rõ được là một cái cổ phiếu nó phải đến gì ạ nó phải đến từ gì ạ? chất xúc tác ngoài nổ nào và từ ngoài nổ đấy tạo ra doanh thu hay không tạo lợi nhuận hay không thì năm nay là năm mà có thể chúng ta nhìn thấy là ở rất ở một hai quý đầu là mọi thứ vẫn còn rất khó khăn nên không thể nào kỳ vọng một cách gì ạ mọi thứ nó tăng đột biến được và nếu trong trường hợp có đột biến thì nó phải có một cái câu chuyện nó phải có một cái ngòi nổ nó phải có một cái gì đó ở bên trong và muốn biết cái điều đó bên trong thì đầu tiên là chúng ta sẽ phân tích được xu hướng trước sau khi phân tích xu hướng trước thì chúng ta phân tích xem là cái quý hiện tại là nó, nó tạo ra sự bùng nổ thường là một cổ phiếu mạnh thì giả sử quý một này nó phải có nó phải tăng trưởng và chúng ta xem xem là xem báo cáo lợi nhuận thì xem nó tăng tăng trưởng ở đâu tăng trưởng từ từ gì ạ từ đầu tư công là từ mảng nào dự KSB thì chúng ta biết rằng là nếu anh chị em để ý một chút tới tất cả các dự án về đầu tư công các đường cao tốc thì nó vẫn là đang triển khai một số thì nó triển khai vừa vừa một số thì vẫn đang dạ, chưa triển khai nên để đây chúng ta mang tính là gì ạ nhìn nhận thì nó mang tính kỳ vọng thôi nên tất cả các cổ phiếu chúng ta gọi là cổ phiếu tăng trưởng nha bạn nha cổ phiếu tăng trưởng thì bao giờ P trên E của nó rất là cao nên phần lớn các nhà đầu tư giá trị là không mua được cái cổ phiếu tăng trưởng thường như vậy và các cổ phiếu tăng trưởng thì bao giờ nó tăng mạnh hơn ít khoảng độ x3 đến x5 lần thậm chí là x đến 10 lần so với cổ phiếu gì ạ à? đầu tư giá trị nên các bạn hiểu đơn giản này các bạn nếu đầu tư thì chúng ta phải lựa chọn những cổ phiếu tăng trưởng chứ không nên lựa chọn những cổ phiếu giá trị vậy cổ phiếu tăng trưởng là gì ạ cổ phiếu tăng trưởng là những cổ phiếu mà gì ạ có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh thu và biên lợi nhuận ở mức cao dựa vào gì ạ ngòi nổ ngòi nổ là gì ạ ngòi nổ như là sản phẩm mới ngòi nổ như là dự án mới ngòi nổ như là à, những cái chính sách của nhà nước ngòi nổ như là nhà máy mới hoặc ngòi nổ như là gì ạ à, thay đổi ban hội đồng quản trị đấy là những ngòi nổ đó là những cái mà nó tạo ra sự đột biến có nhiều cổ phiếu thì không tăng lợi nhuận nhưng chỉ cần thay đổi hội đồng quản trị thôi là nó tăng mạnh nên đấy gọi là ngòi nổ và sau khi mà chúng ta nhìn thấy ngòi nổ đó thì cái việc mấu chốt là gì phải có dòng tiền có dòng tiền tham gia có dòng tiền tích lũy mà nếu không có dòng tiền tích lũy nếu không có doanh thu à, nếu không có xu hướng thì tất cả cái ngòi nổ đấy gọi là ngòi xịt nên không thể nào đầu tư mà gì ạ cổ phiếu mà gì ạ không nhìn thấy xu hướng dòng tiền không nhìn thấy gì ạ không nhìn thấy rằng là tổ chức mua vào thì đây là một cái cổ phiếu mà chúng ta bắt đầu có dấu hiệu thôi nhá còn quan trọng là sau khi test lại có dấu hiệu dòng tiền lớn sau khi test lại chúng ta tính sao? Đấy, các dự án tất cả cái điều này chúng ta tính sao? và đây chúng ta còn rất nhiều điều nữa nên năm 2023 này à, Dũng vẫn uh, có một góc nhìn khách quan nữa không phải là uh, tất cả nhưng rõ ràng là gì ạ uh, với cái việc mà gì ạ lãi suất tiếp tục giảm điều hành tiếp tục giảm và sau khi lãi suất điều hành giảm thì chúng ta biết rằng là những cái giấy tờ có giá mà các ngân hàng có thì họ gì à, tội gì phải vay của người dân giá lãi suất cao làm gì họ mang cái giấy tờ của giá đấy đi vay gì ạ à? đi vay ngân hàng nhà nước và chúng ta biết rằng là lãi suất uh, qua đêm lãi suất một ngày á thì bây giờ từ một phần trăm xuống không năm phần trăm tức là cái việc mà người ta gửi để tiền ở trong ngân hàng bắt đầu người ta cũng xu hướng là gì ạ? người ta không gửi nhiều nữa cái điều thứ hai là lãi suất gì ạ à? lãi suất 6 tháng cũng giảm rất mạnh chỉ có một cái mà bây chúng ta thấy là cái lãi suất của dài hạn vì nó phải liên quan đến gì ạ cái nhu cầu nhu cầu của gì ạ nhu cầu thị trường nên vẫn còn mức cao còn thực tế là lãi suất ngắn hạn và lãi suất qua đêm là hiện tại đang giảm và một cái lãi suất liên ngân hàng vừa rồi nó cũng có xuống giảm rất mạnh tức là cái nguồn vốn hiện tại trong ngân hàng nhà nước đặc biệt là trong ngân hàng gì ạ ngân hàng nhà nước và đặc biệt là ngân hàng gì ạ? tư nhân thì đang có dư thừa dư thừa nhưng vẫn ở mức cao nên cái việc mà gì ạ cái lãi suất có xu giảm chắc phải mất mất một khoảng thời gian nữa và chúng ta biết rằng là tất cả cái quá trình tăng này nó chỉ là sống hồi thôi nó chỉ là cái kỳ vọng thôi còn việc mà chúng ta nhìn nhận sẽ là cổ phiếu là mạnh nhất tốt nhất à, tốt nhất này hoặc là gì ạ à, một cái cổ phiếu gọi là có khả năng thành siêu cổ phiếu thì trước khi kết thúc à, Dũng sẽ phân tích cho các bạn một cái điều này à, có hai cổ phiếu một bạn là à, GAT Dũng phân tích và Dũng cho các bạn cái góc nhìn để các bạn nhìn thấy đầu tư các bạn sẽ thấy được cái cách mà mà đầu tư dựa vào siêu cổ phiếu nó như nào đây là một cổ phiếu đó là cổ phiếu BIDB các bạn nhìn này đây là BIDB chúng ta gì, trước hết là chúng ta nhìn đã chưa cần phải phân tích đã BIDB một cổ phiếu thứ hai cổ phiếu BIDB này chúng ta tính cứ giờ là tính là giá 8 đi cổ phiếu này thì à, à xin lỗi à, Vipbank ngân hàng quốc tế giá 8 đi và cổ phiếu này thì nó cũng gì à, không nổi tiếng không nổi tiếng ít người quan tâm nó không giống MBB nó không giống Techcombank nó không giống gì ạ à. nhiều cái khác Vietcombank nhưng chúng ta nhìn thấy từ 8 này sau khi kết thúc chu kỳ nó lên 36 gấp 4 lần đấy chúng ta đang tính tính là tính giá rất là hạn hiệp thậm chí là gì ạ à? cổ phiếu này chia tách rồi nếu anh chị em mua từ 6 đấy, giá thấp hơn thì câu chuyện nó khác rồi nhưng tuy nhiên thì à, nếu anh chị em để ý một chút thì cổ phiếu này nếu anh chị em có một nhịp mua đầu tiên là nhịp mua này đấy, nhịp mua này sau khi nhịp mua này thì chúng ta thấy là bắt đầu cổ phiếu này rất nhiều đây chúng ta vượt đỉnh này chúng ta nhịp mua tiếp theo Đấy. nhịp mua này thì chúng ta có thể gì ạ đến một cái điều chỉnh này chúng ta có thể cắt hoặc là khối lượng cắt và sau đó mua lại bằng mua sớm Đấy. sau đó mua lại bằng cách gì ạ cắt SMA 50 mua quay trở lại Tuy nhiên thì ạ chúng ta thấy là gì ạ cổ phiếu này các bạn nhìn phải nhìn thấy điều gì đang diễn ra đấy ạ điều diễn ra đấy. tạo rất rất nền tích lũy những cái mô hình mô hình tích lũy trước khi kết thúc chu kỳ bằng khối lượng lớn và giá tăng mạnh tức là sau khi kết thúc chu kỳ bằng chạy đúc rút và kéo lên khối lượng lớn ra tăng mạnh đi xuống vậy ở đây câu chuyện ở đây Dung muốn nói các bạn này bạn đừng tập trung quá nhiều các cổ phiếu nổi tiếng các cổ phiếu mà gì ạ à, lâu năm nó không lên được nhiều đâu ạ chúng ta nhìn thấy cổ phiếu thứ hai cũng ở trong chu kỳ này được không Bay? Vietcombank Vietcombank ạ thì các bạn nhìn thấy ạ à, không tăng nếu mà nói về không tăng cũng không đúng nhưng rất ít nếu chúng ta tính từ 5 năm đi ạ thì cổ phiếu này lên 90 rất ít vậy bạn lựa chọn Vipbank hay là lựa chọn Vietcombank Tuy nhiên lại có một điều khác này các bạn để ý này Dũng lại cho các bạn một cái thực tế này chúng ta nhìn về chu kỳ trước của thị trường đây chu kỳ trước thị trường cổ phiếu Vietcombank đi lên sau giữ nhịp tiếp tục quay trở lại và chúng ta lấy một cổ phiếu khác cổ phiếu PVBank cũng đi lên đây ạ à. sau đó gãy kênh xuống tiếp thấp này và mất rất nhiều thời gian quay trở lại vậy Vietcombank là cổ phiếu đi lên nhưng không gãy kênh tái tích lũy và sau đó tăng rất mạnh trong khi đó Vietcombank tăng từ giá 40 đi ạ à, lên 80 gần 100 phần trăm và nếu bạn đầu tư cổ phiếu gì ạ cứ giả sử đầu tư cổ phiếu VBank VBank ở đây ạ bạn đang bị lỗ rất nặng bạn đang bị lỗ rất nặng hoặc không lãi vậy đây chúng ta mới hiểu là gì ạ dòng tiền dòng tiền là một trong VBank dòng tiền nó quan trọng thế thì ở đây có một cái khái niệm các bạn để các bạn lưu ý này nếu cái cổ phiếu Vietcombank chúng ta thấy là cái chu kỳ trước này nó tăng mà trong thằng này nó không tăng thì chu kỳ sau rất hiếm khi nó tăng nên ở đây chúng ta hiểu ra là những cái cổ phiếu nào mà gì ạ à, nó tích lũy nó bị chia tách quá nhiều thì nó rất hiếm khi lại tiếp tục tăng ở chu kỳ hoặc là nó tăng rất chậm ở chu kỳ tiếp theo ở đây thì có một trường hợp đặc biệt để các bạn à, hôm trước thì Dũng có nói là cổ phiếu này có thể khó tăng trong chu kỳ tới đây là cổ phiếu gì ạ à? VPBank bởi vì cổ phiếu này năm ngoái thì cổ phiếu này chia tách khá lớn các bạn nhá chia tách khá lớn nhưng tuy nhiên năm nay thì người ta lại tiếp tục gì ạ à? bán vốn chứ không phải phát hành nhá bán vốn tức là người ta lại tiếp tục huy động khoảng 40 nghìn tỷ số vốn rất lớn làm cái vốn gì à? lưu động nên cái việc gì ạ à? việc mà gì ạ chúng ta gọi là việc mà năm ngoái là gì ạ à, pha loãng thì chúng ta thoái bán vốn như vậy thì nó sẽ có một lượng vốn lớn mà thì đây cũng là một cái gì ạ điều tích cực cho cổ phiếu này tuy nhiên thì về cơ bản chúng ta cần thêm thời gian để phân tích thêm thì để chúng ta thấy là chúng ta sẽ thấy là tùy cái bối cảnh nếu trong trường hợp mà gì ạ SSI trong thời gian tới bán trong hôm nào đó bán chứ không phải là phát hành thêm nhá bán vốn để nâng nâng cái vốn uh, ờ, di lên thì câu chuyện khác thì ở đây chúng ta thấy là uh, cùng là thông tin nhưng chúng ta cần phải có cái để đào sâu nó thì trong cái video này uh, ờ, Dũng muốn nhấn mạnh các anh chị em này về cơ bản thì trong thời gian tới Dũng vẫn nghĩ là nó là tích cực <clears throat> tích cực không phải cho tất cả mọi người nó chỉ cho một số nhóm như anh chị em biết biết thứ nhất là gì ạ đầu tư cổ phiếu thì cái việc đầu tiên là các bạn cần phải gì ạ xu hướng xu hướng là quan trọng nhất bước một là các bạn phải xác định xu hướng đã sau khi bạn xác định những xu hướng cổ phiếu thì bước hai các bạn xem là cái yếu tố cơ bản nào yếu tố cơ bản nó quan trọng nhất là gì ạ các bạn đọc cái cái kế hoạch năm 2023 tại vì các đại hội cổ đông vừa rồi đã đưa ra để kế hoạch năm 2023 tăng hay giảm đầu tiên là tăng hay giảm cái thứ hai là nếu tăng thì cái gì tạo ra tăng Đó. À, tiếp theo là gì ạ cái quan trọng nhất là gì ạ xem kế hoạch của quý hiện đại tăng trưởng hay là gì ạ tăng trưởng hay là đang âm nếu quý hiện đại tăng và công ty có một khát vọng tức là có một cái gì ạ có kỳ vọng trong thời gian tới là là từ năm 2023 này tiếp tục tăng 20 phần trăm 30 phần trăm thì điều này rất tốt trong đó Ờ, CT CTR là một cái cổ phiếu mà có kỳ vọng tăng năm nay là khoảng 20 phần trăm nhưng thường nó sẽ cao hơn 20 phần trăm có thể 30 thậm chí 4 phần trăm thì bao giờ nó cũng đưa ra cái cái gì ạ à? cái kỳ vọng thấp hơn về cơ bản là như vậy cái điều thứ ba đó là các bạn cần phải nắm rõ được nồi nổ Nồi nổ nó gì ạ à? là chất xúc tác dũng gọi là những yếu tố để tạo ra cái sự tăng trưởng cổ phiếu dừng ngòi nổ của gì ạ? CTR thì dũng gọi là ngòi nổ đó là gì ạ là cái việc mà cái cái ờ, hiện tại nó đang độc quyền về gần như độc quyền để xây dựng cái cái cái trạm thu phát và bản thân thì sau khi mà chúng ta biết rằng kinh tế chúng ta đang là cái mở rất lớn và cũng đang gì ạ tập trung cho đầu tư công thì mảng mà để xây dựng tạo ra những cái trạm biến à, trạm phát sóng cho cho cho cái hệ thống viễn thông là cũng đã bắt đầu có cái quy mô mở ra rất lớn à, và lãi suất đang có xuống giảm thì việc mà gì ạ sử dụng dòng vốn như vậy thì đây là một cái lợi thế cho cổ phiếu này Đấy, chúng ta nhìn thấy là chúng ta biết rằng là chúng ta gì ạ? có thể trong quý này nó chưa rõ ràng nhưng quý 2, quý 3 thì các bạn sẽ nhìn rõ hơn tại vì tất cả những điều dũng dự đoán thì về cơ bản cái cái xác suất à, các bạn có thể theo dõi từ đầu đến cuối năm nó sẽ rõ hơn thì không phải là cổ phiếu nào cũng nhắc đến nhưng các bạn để ý một chút ạ cái điều thứ ba là sau khi mà chúng ta nhìn thấy chất xúc tác thì cái điều thứ ba quan trọng nhất đó là gì ạ nó có tích lũy không nó có dòng tiền hay không à, muốn có dòng tiền có tích lũy thì chúng ta cần phải xem xét rằng gì ạ? cái mẫu hình thường là những cái cổ phiếu mà tăng mạnh thì nó có hai dạng mô hình đó là mô hình nền trên nền và mô hình thứ hai là mô hình biên độ thu hẹp Đấy, các bạn hai mô hình đó thì đơn giản lắm ai cũng thể biết được nếu các bạn hiểu rõ bản chất thì thực sự đầu tư nó rất là nhàn và cuối cùng thì à, các bạn xem là cắt lót nếu trong hợp là vi phạm bạn mua thì kiểu gì không thể đúng 100% được mà nó vẫn có vi phạm cắt lót và các bạn thấy là nếu trong trường hợp thị trường xấu thì nhiều cổ phiếu tốt thì mấy nó phải cắt lót chúng ta phải cắt và sau đó chúng ta quay trở lại sau còn ngược lại nếu mà trường hợp cổ phiếu có lãi chẳng hạn như là các bạn lãi được 30% thì các bạn bán một nửa thường là cổ phiếu tăng khoảng 2 đến 30 phần trăm thì cổ phiếu sẽ gì ạ à? biến động mạnh bạn bán bán sau đó cổ phiếu nó có một khoảng thời gian khoảng 3 đến 5 tuần hoặc nhiều hơn cổ phiếu tái tích lũy các bạn mua lại thì các bạn đấy là các bạn sẽ luôn luôn đảm bảo cái việc an toàn trên đầu tư ok và trước khi uh, kết thúc chương trình này thì có một bạn hỏi cổ phiếu SHB uh, ờ, Dũng sẽ dừng lại đây trước khi kết thúc chương trình để các bạn có thể uh, đây là cổ phiếu SHB cổ phiếu này lên khối lượng thấp này phía trên này cũng là cản lớn nên dù đi lên thì à? nó cũng không an toàn đấy. đây là chúng ta nhìn thấy phía trên này đấy thì đấy là cách thức nếu bạn học bạn biết thì là giúp phân tích một cổ phiếu chắc là trong nếu nhìn lướt lướt qua mất khoảng độ 5 giây là biết nó lên hay xuống và các bạn sẽ thấy là dần dần các bạn cũng tương tự như vậy rồi thế thì uh, cái mấu chốt không phải là cổ phiếu tốt hay xấu mà kiếm được bao nhiêu tiền trong cổ phiếu đó và nếu mất thì mất bao nhiêu thôi và thứ hai nữa là gì ạ trong một chu kỳ lên thì cổ phiếu xấu nó cũng tăng chu kỳ lên cổ phiếu xấu nó cũng tăng các bạn nhé và Dũng muốn nhắc lại là gì ạ nếu thị trường ngày mai ngân hàng tăng thì ờ, đấy, chỉ có một hai cổ phiếu ngân hàng đạt tiêu chí thôi tại vì bây giờ anh chị em hơn một nghìn như mình đang ở đây cổ phiếu này thì hôm trước cũng phát phân tích rồi nên hôm nay cũng không muốn là nhắc thêm bởi vì nó sẽ tạo ra cái pha loãng và cũng như là uh, ờ, Dũng có một cái cộng đồng Dũng hỗ trợ nên cái cộng đồng này thì Dũng cũng phải dành cho các bạn đó nhưng tuy nhiên là Dũng biết là các bạn đã biết cổ phiếu đấy rồi nên ở đây các bạn thấy rằng là việc lựa chọn cổ phiếu trong hàng chục hàng hai chục cổ phiếu mà vẫn lựa chọn một cổ phiếu đấy mới là cái để chúng ta biết rằng là muốn đầu tư thành công phải lựa chọn cổ phiếu dẫn đầu phải lựa chọn cổ phiếu đầu ngành chứ không thể lựa chọn yêu thích được à, hai phần trăm thì thì thực tế thì nó không phải là hai phần trăm quan trọng mà bạn mua thời điểm nào Đấy. mới được hai phần trăm thực ra thì uh, ngày mai mà nó tăng mạnh thì lại có điểm mua sớm Đấy. ngày mai tăng mạnh thì Dũng lại có điểm mua sớm của KSB thế thì ở đây chúng ta thấy là nếu chúng ta không có kiến thức thì rõ ràng chúng ta thấy là ông này vừa bảo mua xong lại bảo bán ông này mua bảo bán nó bị loạn hết ở đây nên uh, Dũng mong rằng là sẽ có những cái kiến thức nền tảng để hỗ trợ chúng ta tức là khi mua thì tức là như này ví dụ mua xong cổ phiếu này mà hôm sau lên khối lượng thấp là về cơ bản là gì? tiếp tục tăng khối lượng thấp là về cơ bản cũng ổn khả năng điều chỉnh cao hoặc là tiếp tục tăng mà nó hôm sau nữa bị gãy SMA 20 khối lượng lớn là phải bán hoặc là mua xong thì có hai có ba phiên giảm liên tục phải bán tức là nó sẽ gì ạ tức là bạn mua cổ phiếu này gì ạ bạn phải biết ngay là mua xong là gì ạ? bao nhiêu là biết bán ngay nó vi phạm gì chứ không phải là việc mà cắt lót cắt lót là một chuyện là cuối cùng các bạn nha cắt lót thì bốn phần trăm nếu giả sử như các bạn cắt lót như thế này chẳng hạn như bạn mua là 10.000 cổ phiếu các bạn cắt lót theo chia làm ba loại một thứ nhất là cắt 1 phần hai à một phần ba cắt 4%, cắt 1 phần 3 tiếp là cắt 6%, cắt 1 phần 3 nữa 8%. Thì cắt như vậy, đó là cắt điện cường phần cũng rất là hiệu quả. Thì cách đầu tư của Dũng nó hơi khác so với số đông người kia. Đó số đông người kia thì họ thấy là cổ phiếu rẻ họ mua và họ nắm giữ dài hạn và họ kỳ vọng nó lên. Nhưng với Dũng thì gì ạ? Không mua cổ phiếu đấy tại vì nếu mà lỗ khoảng độ 10% là mất 11% hòa vốn, lỗ 50% là mất 100 rồi hòa vốn và thứ hai là gì ạ mua khoảng độ 5 cổ phiếu thì không thể biết là năm cổ phiếu sẽ tốt nên cái việc gì cần một cổ phiếu sai là mất hết cái quan trọng thứ hai là gì ạ nếu bây giờ đầu tư cổ phiếu thì chúng ta biết là gì ạ xu hướng và xu hướng tăng càng tăng thì cái rủi ro càng thấp nên tại sao không đầu tư theo xu hướng mà đầu tư theo gì ạ cái mà chúng ta nghĩ là nó tốt thì đấy là cái khác nhau thì bạn có thể đọc những cuốn sách của Mac Mini, Mino Mini, William O'Neill, William Moore là những cuốn sách mà có thể giúp bạn tư duy đúng trong đầu tư à, có lẽ trong thời gian tới thì Dũng lại tiếp tục cái chương trình hành trình trở thành đầu tư siêu hạng à, bạn nào quan tâm thì đăng ký đăng ký để à, tiếp tục chia sẻ các bạn những sai lầm những cái chiến lược những cái cách thức để bạn đầu tư Dũng tin chắc là khi các bạn học cái cái cái những cái khóa học toàn là miễn phí cái này thì các bạn biết rằng là tại sao mình lại thua lỗ tại sao một chu kỳ lớn mình lại à, không à, có thể x2 x5 thậm chí như là x10 thì khoảng 10 lần tại vì bạn biết rằng là đấy một cổ phiếu như vậy nó x nam bạn không đầu tư x nam nếu bạn margin thì điều sẽ gì, diễn ra nếu mà gì ạ à, bạn ờ, gì ạ x nam ví dụ như này nhé bạn đầu tư một cổ phiếu như là cổ phiếu uh, bank thế thì đầu tiên là bạn thấy rằng là nếu bạn margin thì điều diễn ra nếu mà cổ phiếu này nó có lợi nhuận xong bạn đi đầu tư tiếp thì điều diễn ra Đấy, đầu tư tiếp thì điều diễn ra và tất cả cái gì Đấy. Đấy, thì, thì tất cả cái điều này bạn cần phải nắm rõ được đấy thế thì tất cả những điều này à, mong rằng các bạn sẽ à, biết được và nhiều bạn đã nắm được nắm chắc được cái nhóm cổ phiếu mà các bạn cần quan tâm thực hư như nào thì thực ra là cổ phiếu Dũng đã ấy rồi Dũng đã đã đã đã à, à, Dũng đã đã đang buổi trước đã chia sẻ rồi nên bây giờ có chia sẻ nó mang chất là nó loãng long quá thì mọi người vào mua một tí một tí nó chưa đạt nó học hết cổ phiếu mong là các bạn thông cảm và Dũng sẽ nếu cổ phiếu nào nó chắc chắn 100% thì cái đấy là rất khó căn bản là các bạn biết cắt lót hay không biết xử lý hay không thì Dũng tiếp tục chia sẻ các bạn những kiến thức nền tảng để các bạn có thể đầu tư tốt nhất xin cảm ơn rất nhiều à, bây bạn đăng ký lại lần nữa thế nào à, nhớ là đăng ký kênh của Quang Dũng DVD nhá tại vì đợt này là gì ạ à? khi mà thị trường ổn định là Dũng sẽ làm liên tục liên tục để giúp cho các bạn nắm rõ được cái chiến lược đầu tư Đấy. các bạn nhớ là gì ạ? cá một chu kỳ lớn là Dũng không làm giảm nó không làm nhưng bây giờ có cơ hội thì bắt đầu mình quay trở lại thì nên các bạn nhớ đăng ký kênh và tham gia chương trình hành trình trở thành siêu hạn để tiếp tục đồng hành với DV xin cảm ơn rất nhiều